Kinh Địa Tạng Bồ Tát cũng nguyện Phân thân tập hội phẩm thứ nhất Một, tham thân cùng hứng thủ Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục Trong nghìn ngũ ức bất tự tư như lai cho nên nói về chúng chúng đã được giải thoát đâu khỏi chốn ngược đạo của mười phương cũng đều đông đến nghìn muôn túc na tha đồng cầm hoa đến cúng dường phật những chúng cùng đến với phật nên nó phải đều nhờ địa đạo bồ tát giáo hóa làm cho trụ địa đạo vô thượng thanh đẳng giác chỗ không còn tới kỹ những chúng nó từ nhiều ký lô xa đến nay trôi loan trong vòng sanh tử chịu những điều khổ sự không muốn nào đạt được nhờ lòng từ bi lớn và tiền sâu dài này tại bồ tát nên tất cả đều chúng được đạo quả có khi đến cung trời đâu lợi lòng của vui mừng với nội trong hình tượng của như lai mắt nhìn mẹ không đời hai đức như lai an ủi vị thác bây giờ thế tôi lơ lơ tay khóc vàng sau ánh mắt thân địa đạo và thái tử trong hình ngũ thế giới bất cả tư bất cả bất cả lượng bất cả tích vô lượng vô số thế giới đều rồi dạy rằng ta ở trong người anh cũng chuyển cho các những chúng sinh căn cường như thế làm cho lòng không mót điều phục của ta về thánh như trong 10 phần vẫn còn một hai phần chương sinh vẫn theo cũng ác mức độ trong nó tạo phần nhìn nhìn tám thân được đơn nhiều phương chức trong những đó mà có người văn thánh văn miệng nếu các ta từng đến lý nhận thật có người phải cần khuyên đạo mới thành tựu được thiện quả có nghĩa vì tội nghiệp quả nặng nên thẳng yêu lòng kính tin ngưỡng mộ tra phân nhiều thân độ tra phân nhiều thân độ khác chúng sanh và mỗi sẽ như thế là người dân thân cha người dân thân gái người dân thân trời đầu người dân thân quỷ thần hoặc hiện ra thân rừng núi sông ngồi eo hoặc hiện ra rừng núi sông ngồi eo rạch suối làm lợi ích cho mọi người để rồi độ hóa được kẻ khác hoặc hiện ra thân thiên đế là nghĩa thân trời phải vương ra thân vua chính lương là gia thân quốc vua hoặc nhận gia thân cư sĩ hoặc gia thân tỷ phụ tệ phụ hoặc hiện gia thân tỳ theo tỳ theo ni yêu và tắc yêu và di nhận dạ, nhân thiện giới dạ, thần thành văn là hai quý chư Phật và Bồ Tát để hoạt độ chúng sinh chứ không phải chỉ có thân vật tiện gia chúng, chúng thôi đâu địa tạng ông chân cha đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sinh căn cường đời độ khổ khó khăn khá như thế ngoài ra những kẻ chưa điều được thời sẽ tiêu nghiệp phò báo nếu như chúng nó có bị đọa đường vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ thời ông nên nghĩ nhớ ra ông trời đau lợi ân cần có chút đây mà nó độ chúng sinh là độ chúng sinh trong thế giới ra bàn thế nước Phật đi là ra đời đều đặng thoát khỏi điều khổ gặp Phật được Phật thọ ký bây giờ những hóa thân được đạo Bồ Tát ở các thế giới chúng là tình thương lệ thương cảm rồi cũng Phật rằng từ kiếp số lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ làm cho con được có được thật lực cảm thể mỹ mãn để đồng trí về được lớn con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trong nghìn nước rằng là sao thế giới mỗi thế giới có trăm độ trăm nghìn muốn thân mỗi thân đó ba độ trăm nghìn muôn nước người làm cho cái kính luôn đảm bảo coi em hồng sinh tử cũng quý vàng những chúng nào ở nơi Phật pháp đi làm được là một, một sự lâu một thấm nước cát mai mùi nhỏ con điệu độ khác lần lần làm cho chúng nó được lợi lớn cuối mong nước như lai cho mình chúng sinh các nghiệp trong đời mà sanh hồng và lắm cuối mong nước như lai cho mình sinh ác biệt trong đời và sanh lòng nó lắm ngài địa tạng bồ gian thành với đức phật ba lần như thế khi ấy đức phật khen ngài địa tạng bồ tát rằng hai hai hai hai đang hỗ trợ cho ông được đại nguyện từ số kiếp đôi sanh nay từ phát nguyện rộng lớn cứu độ chúng sinh xong rồi thời ông liền chứng quả bồ đề Ha ha ha, un sang mô ni so ha ha.